Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Tý không được như ý muốn. Có thể đầu tuần, dưới sự giúp sức của chính quan, bạn sẽ nhận được sự chú ý của cấp trên đấy, nhưng bạn cũng đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người. Thiên quan và thương quan cảnh báo trước nhiều khó khăn mà bạn có thể gặp phải. Ngược lại, trên phương diện tài lộc, bạn lại gặp được khá nhiều điều như ý, nhất là với người làm ăn, kể từ giữa tuần trở đi, bạn tìm được nhiều cơ hội làm giàu, cuối tuần là thời điểm mọi sự cố gắng của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Thậm chí có một số người còn phát tài dựa vào sự may mắn. Về chuyện tình cảm của tuổi Tý trong tuần có tốt, có xấu, vì thế mà bản mệnh cần chú ý cách cư xử của mình. Khi vợ chồng có mâu thuẫn, xích mích, bạn chớ có những hành động làm tổn thương nửa kia. Hãy bình tĩnh trò chuyện rồi đâu khác có đó, thậm chí đôi bên sẽ càng thêm hiểu và quý trọng nhau hơn. Tử vi tuần mới cũng chỉ ra rằng, sao thái âm là các tinh chiếu mệnh,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 Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, chuyện tình cảm gặp nhiều vấn đề đau đầu, hãy bao dung hơn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, vợ chồng chưa thực sự hiểu nhau, cần trò chuyện nhiều hơn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, mâu thuẫn với đồng nghiệp, dễ gặp phải rắc rối. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, nhận được sự tán thưởng của bạn bè và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, tiền kiếm được không nhiều, cần chú ý chi tiêu. Từ vi tuần mới, từ ngày 27 tháng 3 đến ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023 của tuổi dần. Bước sang tuần mới, về phương diện sự nghiệp của bản mệnh tuổi dần phát triển khá ổn định trong tuần lễ này, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần. Thiên ấn và chính ấn cho thấy đây chính là lúc để bạn khẳng định bản thân, gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo. Bạn có thể đạt tới một vị trí cao dựa vào sức của chính mình. Về tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu tăng tiến nhanh chóng vào cuối tuần. Vì vậy, trên thực tế,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 Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, khẳng định được quan điểm đúng đắn của bản thân. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, vợ chồng dần dung hòa hơn với nhau, gia đình duy trì hạnh phúc. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, làm việc vất vả nhưng nhận được thành quả xứng đáng. Tử vi tuần mới từ ngày 27 tháng 3 đến ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023 của tuổi Mão. Xem vận trình tuần mới về sự nghiệp của người tuổi mão, cơ bản là tốt trong suốt cả tuần này. Nhờ có chính ấn nâng đỡ, bạn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm cũng là một điểm cộng nếu lãnh đạo có ý định cất nhắc cho bạn. Tuy nhiên, dù công việc có thuận lợi thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo, kẻo đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không hay. Bản mệnh làm ăn tương đối ổn định vào tuần này, song cuối tuần thì cơ hội làm ăn sẽ đến với bạn nhiều hơn người làm công ăn lương có thể được nhận một khoản thưởng nóng, trong khi đó những người làm chăm chỉ làm thêm cũng sẽ tìm được nhiều mối hợp tác đáng tin cậy. Trong chuyện tình cảm, theo tử vi phương đông của 12 con giáp, thì tuần mới này, người tuổi mẫu sẽ có những cãi vã, bất đồng thường xuyên xảy đến trong khoảng thời gian đầu tuần. Đừng tạo ra cho đối phương những vết thương khó có thể chữa lành. Dù có nóng nảy đến mấy, bạn cũng cần hết sức kiềm chế những cảm xúc tiêu cực của bản thân. Tuy nhiên,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 cơ hội kiếm tiền chủ yếu đến vào thời điểm cuối tuần. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, điểm mạnh được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, cẩn thận mỗi khi ra khỏi nhà. Tử vi tuần mới từ ngày 27 tháng 3 đến ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023 của tuổi Thìn. Tuần mới này là một tuần có thách thức nhưng cũng có cơ hội đến với người tuổi Thìn. Có thể đầu tuần bạn sẽ phải đối diện với nhiều yếu tố bất lợi do thương quan và tỷ kiên mang lại, ví dụ như lãnh đạo không ủng hộ, đồng nghiệp cạnh tranh, nhưng thông qua đó, bạn cũng sẽ tìm được cách vươn lên khẳng định mình. Thiên ấn và chính ấn xuất hiện vào cuối tuần hứa hẹn nhiều điểm sáng. Về phương diện tài lộc của bản mệnh tuổi thìn trong tuần này khá yên ắng. Có thể ngay từ đầu tuần, cơ hội đến với bạn tới tấp khiến bạn mừng thầm, nhưng ngay sau đó, bạn sẽ nhận ra rằng những cơ hội ấy không đáng tin cậy hoặc không đem lại nhiều lời lãi như bạn hàng mong muốn. Chuyện tình cảm khá ảm đạm vào khoảng thời gian đầu tuần, nhưng đến cuối tuần thì có dấu hiệu tiến triển hơn. Vợ chồng dần quan tâm hơn đến thế giới tinh thần của đối phương, không còn coi quan điểm của mình là trên hết như trước nữa. Sao Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện cho thấy, người tuổi này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng. Bạn còn là người giỏi ăn nói nữa nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Người độc thân hãy tin tưởng nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình để phát triển mối quan hệ tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, dễ vướng phải mâu thuẫn, tranh cãi với cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, cẩn thận kẻ tiểu nhân gây trở ngại cho sự nghiệp. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc, có cơ hội làm ăn nhưng không nhiều triển vọng. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, vợ chồng dần dần thấu hiểu và tôn trọng nhau hơn. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, tìm được cơ hội vươn lên khẳng định bản thân. Tử vi tuần mới, từ ngày 27 tháng 3 đến ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tỵ. Bước sang tuần mới, về sự nghiệp của bản mệnh tuổi Tỵ phát triển không mấy ổn định. Có nhiều khi bạn tưởng mình đang thuận lợi, nhưng lại có rắc rối bất ngờ xảy đến. Cũng có lúc bạn thất vọng vì gặp khó khăn, nhưng ngay sau đó lại được người trợ giúp. Vì thế, thời điểm này, bạn cần giữ trạng thái tinh thần ổn định, thắng không kiêu, bại không nản. Về phương diện tình cảm của người tuổi Tỵ trong tuần, lại đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ, đặc biệt là trong khoảng thời gian giữa tuần. Bạn được nhiều người săn đón và cũng luôn mở lòng nên bạn sẽ nhanh chóng kết đôi với một ai đó. Vận trình tài lộc không có nhiều điểm sáng. Cả tuần này bạn sẽ phải làm việc tương đối vất vả mới mong nhận lại được một phần thành quả. Thiên tài cho thấy một vài người có thể có may mắn trúng thưởng, trúng số nhưng khoản tiền không đáng là bao, không thể dựa dẫm vào số tiền đó. Sao thiên cầu chiếu mệnh,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 thuộc mệnh mộc, giữ tinh thần ổn định, thắng không kiêu bại không nản. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, nhận được sự yêu mến của người khác, vợ chồng hòa thuận. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, hãy cho người khác cơ hội quan tâm đến bạn. Tử vi tuần mới từ ngày 27 tháng 3 đến ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023 của tuổi ngọ. Xem tử vi hàng tuần của 12 con giáp chỉ ra rằng người tuổi ngọ phải nỗ lực vươn lên để khắc phục được khó khăn mới mong khẳng định giá trị bản thân mình. Kiếp tài và tỷ kiên sẽ mang đến cho bạn nhiều rắc rối bởi bạn chưa thực sự biết cách hài hòa với đồng nghiệp. Tuy nhiên, điểm mạnh của bản mệnh vẫn có nhiều cơ hội được cấp trên trọng dụng. Thiên đức cắt tinh chiếu mệnh cho thấy chỉ cần bạn biết đâu là thời điểm cần khẳng định bản thân thì chắc hẳn chuyện thăng tiến là hoàn toàn có thể. Tình hình tài chính không có nhiều điểm sáng trong tuần này, đặc biệt là với người làm đầu tư, kinh doanh,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 từ ngày 27 tháng 3 đến ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023 của tuổi mùi. Xem tử vi cho thấy, về phương diện sự nghiệp của bản mệnh tuổi mùi không gặp được những thuận lợi ngay từ đầu tuần. Thậm chí khoảng thời gian này, bạn sẽ phải khắc phục khá nhiều vấn đề tồn tại từ trước đó. Kiết tài và tỷ kiên rình rập như báo trước nhiều rắc rối mà bạn buộc phải vượt qua nếu muốn vươn tới thành công. Về chuyện tình cảm của người tuổi mùi trong tuần này khá ảm đạm, nhất là vào khoảng thời gian đầu tuần,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 tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, giải quyết nhiều vấn đề còn tồn tại từ trước đó. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, chuyện làm ăn chưa có nhiều biến chuyển tích cực. Tử vi tuần mới, từ ngày 27 tháng 3 đến ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023 của tuổi thân. Xem tử vi cho thấy, bước sang tuần mới, những người tuổi thân làm công ăn lương phải đối diện với đủ loại thử thách trong tuần, vì vậy bạn chớ nên đầu hàng nghịch cảnh. Hãy bình tĩnh khi giải quyết khó khăn bởi mọi chuyện đâu rồi sẽ có đó. Sự căng thẳng chỉ khiến tất cả thêm phần rắc rối mà thôi. Ngược lại, trong tuần này đối với những người làm đầu tư, kinh doanh, buôn bán hay tự thân vận động có nhiều cơ hội phát tài ngay từ đầu tuần. Thiên tài và thực thần cho thấy cơ hội làm ăn đến với bạn tới tấp, bạn chỉ cần bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình. Chuyện tình cảm có vui và có buồn,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 thuộc mệnh thủy, gặp phải nhiều khó khăn trắc trở, cần hết sức bình tĩnh giải quyết. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, vượt qua khó khăn mới mong khẳng định được bản thân. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, nhiều cơ hội làm ăn đến vào thời điểm đầu tuần. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, vợ chồng hòa hợp, tháo gỡ nhiều mâu thuẫn trước đó. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, biết ai là người thật lòng với mình, mở lòng hơn với mọi người. Tử vi tuần mới, từ ngày 27 tháng 3 đến ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023 của tuổi Dậu. Tiếp nối tử vi tuần trước, thì ngay sang đầu tuần mới này, chuyện tình cảm của các cặp đôi tuổi Dậu đang có được những điểm sáng. Người có đôi có cặp rất hòa hợp với nửa kia, nhưng sau đó mâu thuẫn lại nhanh chóng nảy sinh. Có thể là hai người đều chưa đủ tin tưởng nhau nên mới dễ tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Đôi bên cần trò chuyện, tâm sự với nhau nhiều hơn, Tình hình tài lộc của người tuổi dậu chủ yếu rực rỡ vào đầu tuần và giữa tuần. Thực thần chiếu mệnh cho thấy bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Bên cạnh đó, người làm đầu tư, kinh doanh cũng có thể tìm hiểu được những đối tác đáng tin cậy. Tuy nhiên, sự nghiệp của bản mệnh chưa chắc đã được thuận lợi như thế. Thương quan và kiếp tài xuất hiện mang lại cho bạn nhiều điều phiền phức. Tuần này, tốt nhất là bạn không nên mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, có chuyện gì thì nên bình tĩnh thảo luận với nhau. Trên phương diện chi tiêu,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 thuộc mệnh thổ, chú ý chi tiêu, không nên phung phí. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc, không nên nóng nảy, chú ý cách cư xử của bản thân. Tử vi tuổi quý dậu, thuộc mệnh kim, trò chuyện và tin tưởng vào nửa kia nhiều hơn. Tử vi tuần mới, từ ngày 27 tháng 3 đến ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tuất. Sang tuần mới, vận trình của người tuổi Tuất sẽ phải đối mặt và vượt qua nhiều vấn đề mới mong đạt được cái đích mà mình đặt ra. Vì vậy, bạn chớ nên vội đầu hàng khi gặp phải khó khăn. Hãy luôn tin tưởng rằng sự cố gắng, nỗ lực của bạn sẽ nhận được sự công nhận của mọi người vào một ngày nào đó. Tình hình tài chính của bản mệnh tuổi Tuất trong tuần này không có nhiều điểm sáng. Có thể đầu tuần, người làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản khá khá do thực thần mang lại, nhưng từ đó về sau, bạn khó có cơ hội tìm được công việc như ý muốn của mình.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 không nên lãng phí tiền bạc vào các vấn đề không cần thiết. Từ vi tuần mới, từ ngày 27 tháng 3 đến ngày mùng 2 tháng 4 năm 2023 của tuổi hợi. Xem tử vi cho thấy, về phương diện sự nghiệp của người tuổi hợi, cơ bản là bình ổn trong tuần này. Bạn vẫn sẽ vướng phải những sự cạnh tranh với đồng nghiệp hay gặp phải những trở ngại nhất định trong công việc do tác động của thiên quan và tỷ kiên nhưng sự cạnh tranh đó là cần thiết nếu bạn muốn vươn lên khẳng định bản thân. Tuy nhiên, dù công việc gặp trở ngại hay là cạnh tranh dưới hình thức nào đi chăng nữa, bản mệnh vẫn cần phải chú ý cách hành xử của mình, tránh mang lại cho người khác ấn tượng xấu. Nếu đạt được thành tích tốt mà lại không được lòng lãnh đạo thì bạn vẫn khó có thể được cất nhắc. Về chuyện tình cảm, người thứ ba có thể xuất hiện, xen vào giữa mối quan hệ tình cảm vợ chồng giữa bạn và người ấy trong tuần này. Để tránh tình cảm dạn nứt, hai người cần trò chuyện,